다시 두 번째 오늘 코이 마사지라는 1군의 어, 유명한 마사지 업소를 찾아왔습니다 굉장히 깨끗하고요 고급스럽게 이렇게 인테리어를 해놨고 어, 오늘 여러분들께 보여드리기 위해서 사장님하고 직접 얘기를 해서 어, 허를 받았습니다 자 오늘 바로 한번 마사지 들어가 보고 여러분들께 리뷰 남겨드리도록 하겠습니다 음, 일단 널찍한 방을 하나 얻었고요 어, 여기서 옷을 갈아입고 깔끔하게 정돈되어 있는 옷 조용하게 두 분이서 받을 수 있는 작은 공간입니다 이제 본격적으로 받아보도록 하겠습니다 네, 음, 발부터 처음 보는 사이라 좀 어색하긴 합니다 아, 항상 제가 베트남어로 얘기를 해야 되니까요 음, 여러분들 입장에선 당연하다고 생각할 수 있는데 저도 좀 어렵습니다 사실 그래도 인사는 하고 시작해야죠 안녕하세요 안녕하세요 한국말 조금 아세요? <laughs> 네 어, m biết tiếng Hàn c h Nói chuyện dưới làm massage. À, làm việc ở đấy Dạ. em chút siêu hốt tiếng Hàn phải không? Dạ. Wow, 감사합니다. wow chấm nhờ, em chấm nhờ. Ờ, massage nhiều, Dạ. anh hốt Dạ. 띠- tiếng Việt. Dạ. 오늘은 두 분이에요. 안녕하세요. <laughs> 아, 미인입니다. Hai người tất cả tiếp cái nhỉ? Cảm ơn nhiều. À, em tên là gì? Em tên là Sáng. Sáng Sáng sáng dạ. Sáng là bao nhiêu tuổi? 25 tuổi 25 hả? Dạ um, 1995 phải không? Dạ Ồ Em tên em là gì? hả? Em à. tên là Thúy Thúy Thúy No Thúy Thúy À Thúy Yes <laughs> Thúy là bao nhiêu tuổi? 29 tuổi 29 Ủa, trong vòng Người bạn Bạn dạ. à. Ờ anh là 83 ý 93 không biết biết biết rồi ừ. Ờ, ở đây khách nhiều không dạ nhiều à, nhiều hả dạ. mỗi em có bao nhiêu khách ngày 4 đến 5 khách 4 năm dạ. em biết tiếng Hàn không no. <laughs> tại sao em học đi tại sao em phải học em làm việc ở đấy nè người Hàn Quốc nhiều mà à người Hàn Quốc vô đây massage ừ. ngủ ngủ hả <laughs> anh không phải ngủ ừ. quý dạ. quý tú đau hả đau quá à sorry nhốt nhốt Kanjiro ừ. Kanjiro nhốt được không được chưa à, được được được dạ. hôm nay khách nhiều không hôm nay khách hai nhiều một chút chính thường Bao nhiêu khách đến tới hả? Bình thường là 3, 4 khách 3, 4 khách hả? Tức là một người làm 3, 4 khách ừ. Chắc chắn với Hàn Quốc không? À, dạ, Hàn Quốc là nhiều Ồ, ờ, em Kim, một tháng bao nhiêu? Một tháng bao nhiêu hả? Ừ. 12 triệu, 15 triệu, 10 triệu Khách đông là tiền nhiều, khách ít là tiền ít À ừ. Em uh, làm việc ở đây ờ, ờ, mấy năm ạ? 4 năm 4 năm? Dạ, 4? dạ, 4? Em tôi 21 làm việc ở đấy à? dạ 우와 전문가네 그러면 어쩐지 잘하더라 em massage Anh ở Việt Nam lâu chưa? Ờ, anh sống ở Hà Nội 4 năm À, nhưng ờ, ở đây Hồ Chí Minh 6 tháng Trời ơi, ừ. chưa học tiếng Việt mà bây giờ nói quá trời <laughs> Em suy nghĩ anh bao nhiêu tuổi? Anh bao nhiêu tuổi hả? À? Anh là không phải 29 đâu 29? Ừ, không phải 29 tuổi Đến, đến tuổi à, hả? Yes. Bao nhiêu? À, chắc là 32 32? Yes, 35 Em suy nghĩ 35 5 tuổi Yes dạ. Em suy nghĩ anh bao nhiêu tuổi? Em 30 à, 30 hả? Dạ yeah. I love you ừ. em là em là người xấu người xấu em thích không có anh không cho em anh là có 18 tuổi thôi 18 tuổi hả à, đúng rồi 35 tuổi em là nói chơi không phải anh già rồi mà à, anh già rồi anh là anh sinh năm là 1983 1983 hả? Ừ 39 Không phải 19 À đúng đúng đúng 23 là 39 tuổi. À, à 39 tuổi hả? Dạ yeah. 40, 41 không phải 40, 40 Ừ Già ừ. rồi không? Không, còn trẻ lắm yeah. Rồi Rất Em suy nghĩ anh già rồi không? Tuổi là lớn nhưng mà cái này là còn trẻ mà yeah. Dạ à, ok ok anh <laughs> em làm ở đây à, mấy năm em hả à. em làm 3 năm 3 năm hả yeah. ừ. anh làm việc ở đây được không dạ được được hả dạ được việc ở đây ừ. nhưng mà khách là vào à. anh là không massage <laughs> em em với con gái làm việc mệt anh làm massage là ok à ok hả <laughs> à, em tiên cho anh hả ok cho Ủa? anh oh. ba ngày oh. Ờ. ít ba lần ăn cơm oh. <laughs> oh sao nè uhm. ở đây phố hèn hai người yeah. Dạ. trăm rồi phải không yeah. Dạ. anh anh cho tiếp em được không được làm tốt là anh cho thêm là được oh, ok ok ok nhưng mà bây giờ em không, không tốt tại sao anh là đau hay là nhẹ hay là mạnh Em nói anh à Ba năm năm anh tuổi là mà. 35 tuổi hả ờ nhưng mà em nói là anh là 35 thôi nhưng mà very young và <laughs> làm gì cho 이미 늦었어. 이미 늦었어. không được. Wow, 시원합니다. Ở đây tất cả con gái làm việc nhiều hả? bao nhiêu lâu Ờ, ờ. à bình thường hả bình thường là một em là ít nhất em là 3 năm rồi em là 3 năm nhưng mà mọi người là cao ồ oh, thế hả yeah. là oh. toàn là massage là 어, 되게 마사지 tốt. 야, không biết nhưng mà massage là lâu rồi. 어, 여기 마사지 진짜 잘합니다. 이 손길이 있잖아요. 손길이 너무 좋아요. 지금 여기 이 친구도 4년 된 친구인데 와, 이쪽이 어마어마합니다. 편안하게 하는데 힘이 다 들어가 있고 마사 또니. <laughs> À, ở đây không tốt. già rồi già rồi không có Trời! Chắc <laughs> em chắc chắn người xấu. Đánh mà. không có xấu em là tim tốt lắm Tim tốt hả? yes Ờ, anh số biết. à, thì nhưng mà em biết rồi tim em tốt Em biết hả? dạ <laughs> À, 재밌다. À, em em cô chồng chưa? Được em chưa? Chưa hả? Dạ. Ờ, chưa kết hôn hả? Được chưa? Ồ, tại sao? Em đẹp cái gì? Em còn trẻ mà anh <laughs> không hiểu hiểu. à tưởng là không hiểu là già rồi <laughs> 이거 왠지 제가 막 당하는 기분인데. 아. 살살 해주세요, 살살. nè nhớ, nhột ok nhớ. nhưng mà anh không ngủ mà không sao à nói nhiều không phải đâu anh già là anh ngủ không được <laughs> à, không thích anh không thích ở đây <laughs> cái này gì cái này cái này cái này phải không <laughs> không phải không phải hả dạ cái này là để để cái này à ở đây hả dạ à. cái này đấu 아, 네네. 어우, 시원하다. 아프진 않아요. 아프진 않은데 뭔가 이 발 건강을 진짜 챙기는 것 같은 그런 느낌이 드네요. À, du lịch rồi ở đâu? Ý là du lịch ở đâu rồi? Du, du lịch ở đâu? Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. À. em muốn du lịch ở đâu? Du lịch Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Yeah. Hàn Quốc rất khó à. tiền nhiều lắm <laughs> du lịch đi Hàn Quốc nhiều tiền anh có tiền rồi <laughs> ừ. anh không có bạn trai rồi à không oh, không, không anh không có bạn gái rồi à, em có bạn trai rồi em có bạn trai hả yeah. Dạ. ấy hả yeah. Dạ. ở đâu uh, Korea 어 oh? 응원 한 거? wow 우와. 쭉 멍. 쭉 멍. 오 bao nhiêu à bao <laughs> bao nhiêu người <laughs> à, không không không không à, bao nhiêu tuổi bốn mươi hai bốn mươi hai nhưng mà bạn trai con gái là đẹp trai hơn anh <laughs> cái gì cái gì đẹp trai đẹp trai hơn anh đẹp trai nhiều nhiều anh đẹp trai hả không bạn trai anh đẹp trai hả nói đi à không sao không sao không quan tâm à, em nói đi chắc chắn nói đi không nói rồi à, không nói đi à. à, nói đi anh cũng đẹp trai đẹp trai ừ. nhưng mà bạn trai ừ. con, bạn trai ai đẹp trai hơn ai đẹp trai hơn à ui anh đẹp trai lắm một anh là đẹp trai nhiều hơn nãy em nói là lộn không phải à. em là em là tim tốt em nói nói thật <laughs> anh tên gì anh tên hả dạ Ờ, anh tên là... Tên là suy nghĩ Anh tên là... Trong Gục Trong Gục à? Chính chá ừ, BTS Anh có biết Kim Tae Hee không? <laughs> I like Kim Tae Hee Anh không biết Kim Tae Hee Anh là người Việt Nam Việt Nam ừ, Không phải, anh là người Lào mà Người Lào hả? Ừ. Anh là có tiếng Việt giỏi quá Giỏi quá hả? Dạ Em tiếng Hàn giỏi, giỏi mà. không một chút thôi Ừ. massage xa xa Ừ. 좋아요 Ừ. 아, 아파요 Ừ. 오빠 음. 사랑해요 Ừ. 많이 많이. 네. 다 그냥 마사지 용어들. 오빠 바보 Không phải 바보 mà. <laughs> anh em, em không hiểu babo là gì 바보 là khùng hả hay tiếng là Anh stupid. em suy nghĩ babo là cái này Ừ, à, không phải cái này là crazy. à crazy 어, 아, 네, 이렇게 재밌는 분들이 두 분이 도와주고 계시니까 녀, 녀. cái này nhỏ 음, cái này nhỏ. không massage hả Massage Phải, đi. phải massage. à phải massage hả Ờ. <laughs> em Anh- em không phải người Việt Nam anh nói à? tiếng việt giỏi quá em không hiểu À, thế à? <laughs> ai người Việt cho lắm hả? Ai người Việt à? Mấy ừ. này à, Em hả? Dạ Em em ở đâu? Em hả? ở ờ, nước nào? Em ở ờ, Campuchia Em mắt trong nhấu người Việt Nam Người biết Mặt giống người Việt Nam À, mặt giống người Việt Trời ơi, tất cả hiếu rồi Em là tất cả hiếu rồi Em không hiểu Em là người Campuchia ờ, mà. Ờ, đúng rồi, đúng rồi Chắc chắn đúng rồi cái này ở trên đây để ừ, sống rồi dạ em còn người yêu dạ. hạnh phúc khéo dạ. có người yêu vui không vui à chị không có có vui không chắc chắn chắc hay không chắc chắn 음, 남자친구분 부럽습니다 어, 이런 미인을 얻게 되시다니 부럽습니다 어떻게 저도 소개를 욕만 험거 lần sau em sẽ giới thiệu cho anh một bạn gái ok 음. sau này anh tin nhiều nhiều nhiều yeah, tin ừ. ừ. À, cái này không được anh được hả ờ đai hả anh sợ chết sợ <laughs> không sao anh anh dướng mà ok ừ em béo không được yeah. à, Sùng đi Em béo Ok <laughs> Không Em không béo Em béo Bao nhiêu ký hả? Em có 45 ký thôi 45 ký à? Em, em bao nhiêu ký? 46 <laughs> Tại vì con gái là cao Em ừ. là một mét 30 Em là một mét 30 hả? Yes Em một mét sáu mươi một mét sáu mươi ồ à. béo quá em béo sau này sau này em diet đi đi diet ok không hiểu hai kỳ hơn hai kỳ được không không có mà xuống 2 kg là em là ốm lắm không có xa được tại vì là em là một mét ờ. ba mươi không ăn không ăn hả ừ. không ăn là chết massage nhiều nhiều phải ăn em massage đi à, dạ em đi chơi nè tại sao chơi chưa chơi mà. massage đi đây cả massage đi à. ừ. <laughs> nhột nhột ở đâu cũng nhột tất cả tất cả đường ừ ở đây kết thúc mấy giờ 10 giờ sáng làm việc à, 10 giờ Sau sáng đó, làm việc bắt dạ, đầu hả dạ bắt đầu làm việc kết thúc bao nhiêu là 10 giờ 10 giờ hả 10 giờ tối à, tất cả 10 giờ 10 giờ dạ. sau đó là ừ. buồn quá ừ. uống bia đi uống bia <laughs> ok ăn sau này dạ. anh chờ đi em uh, uống uống bia được không anh uống bao nhiêu lon Ờ, một cái thôi, một cái thôi. Một lon hả? Trời <laughs> ơi, lon không đi. À, em là một... 10 10 lon. Trời ơi. Yeah, chắc chắn. Anh anh không nổi. Anh không. Ừ, không mua. Không, ý là không không, không ừ. đi là coi như rút lại. Ờ, anh không mua luôn. Anh không mua. Luôn. Ừ. 그래도 이곳, 이곳은 두 분이서 마사지를 해주시는데 좀 저렴한 가격이에요 팁포한 50만 동입니다 마사지 하시는 분들이 훌륭하면 조금 팁을 더 줄 수도 있고요 여러분들의 선택입니다 밍텅 카이 초 띠바 야 음, 밍텅 바우뉴 아100 음, 뭐, 50 150 200 200 khách nào là có tiền là 100 200 anh là không có tiền ờ à. Một, một trăm được không? Được Được à? Yeah, ờ. tiền một trăm được tiền là hai trăm 아 진짜 아, 친구처럼 재밌네요 아 처음 보는 사이인데 네, 베트남이 이렇게 재밌습니다 베트남어를 조금 사용할 줄 알면 농담도 잘하고 재밌어요 근데 이제 베트남어가 너무 어렵기 때문에 여기 오셔가지고 아무 말 없이 마사지만 받으시거든요 어, 조금이라도 이제 현저를 알고 계시면 계속 한번 사용해 보시면은 아마 빨리 늘을 거라고 생각이 듭니다 짝짱 뗀라 고기 고기 고기 고기 컴파이 고기 컴파이 고기 고기 고기 컴파이 <laughs> 고기 고기 고기 어 고, 고기 고기 어 너무 좋아 아니 제 이름이 이상한가? dễ thương không phải em <laughs> ờ, dễ thương buồn không Hả? không hả cách <laughs> cả kiếp rồi dạ. nghe biết dạ. kiếp rồi à 어, 유튜브로 알고 싶다 해갖고 지금 예 떠머 không Tò mò 떠머 à, cái này tên YouTube tên là cái này Ờ Nhưng mà À. em em một, một, một, không biết Một chút là lấy điện thoại là Anh Ừ. là cho ừ, ừ, ừ. Sau đó em là like đăng ký đăng ký à? Đăng anh ký. không muốn Anh không muốn hả Ờ, người Tại biết sao không vậy? muốn. Em là coi thôi à, muốn muốn xem. à không sao không sao xem ăn. cho quay video ở, ở đây quay video link cho em à 음, 예, 음, 음, không sao 예, 예. 음, em xem được 아니 갑자기 마사, 마사지를 멈추고 저한테 핸드폰을 주더라고요 어 오빠 유튜브 이름이 뭐예요? 라고 물어보더라고요 그래서 알려줬습니다 예. 당연히 보여주고 허가를 받고 예, 그렇게 해줘야죠 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저. Anh chơi mượn tay 안 써. 써. 써. 어. 슬로이. 안 써. Con trai phải mạnh mẽ lên 응. Anh không mạnh mẽ anh yêu đuối <laughs> 아, 정말. 아, 고마웠습니다. 너무 잘해줬네요 까먼 까먼이유 어디 갔어 어더우 못 너희 어더워 짜이 싸우 컴 마사 어엠 짝짱 응의 꼼 em là đi lấy nước à, cho anh mà xin lỗi xin lỗi đây tim tốt trả lại cái này qua anh mà okay. 감사합니다 아, 감사합니다 두이 anh là già Dạ Dạ rồi Trời Không phải Thúi mà Thúy Thúy Yeah Thúy Thúy Bye bye Bye bye Thank you Cảm ơn Uống bia Một, hai, ba, vô Không, không, không, không. Bỏ đi không cái này bỏ đi thay cái này hả <laughs> không không cái này à cái này bỏ đi à, không được cái này là mày, mày, biết rồi mày, nhưng mày, mà nó Húi Anh nhé Tất cả trong nhau <laughs> Nuôi trong nhau Nhưng mà bình thường Việt Nam thúi Ờ à. Cái này Cái này không được ờ, ờ, à, Anh uh, uh, Một năm trước à, Một năm trước Anh nói anh cướp Anh cướp à, à, Nhưng mà Anh cướp hả? Một bốt con gái rồi Anh cướp là